Chào mừng các bạn đến với xóm du lịch đường tàu Phùng Hưng, đi săn tàu, là thuật ngữ mới lạ, mà du khách muốn nói đến việc chờ đợi đến lúc có đoàn tàu chạy qua xóm du lịch. Để trải nghiệm khoảnh khắc độc đáo thú vị, mà không nhiều nơi trên thế giới có được. Đồng thời ghi lại những bức hình, đoạn video đẹp, để đời, có lẽ đây là lời giải thích thỏa đáng cho việc nơi này đông đến như vậy. Còn chờ gì nữa, các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm thử thách thú vị này.